bạn đang nghe bài hát này của tôi Thì nhìn vào đồng hồ trời đã chập tối Thật là mệt mỏi khi từng ngày cứ trôi qua Mỗi sáng thức dậy mà không biết làm phải làm cái méo gì bây giờ cả một Đồng công việc ngổn ngang rồi Ngồi sau đó tính toán rồi Thư giãn vài bài nhạc nhưng lại càng nghe càng vãi lọ chán nạn rồi Bạn biết mình là ai ư ừ, Hay lại để ngày mai cứ mặc kệ cho nó trôi dài Ừ thì thôi cứ để quá khứ tương lai tự loại trừ Tôi cũng như bạn chấm một cái cũng đã chín mười năm Bạn đâu phải lao vào cuộc sống mà xung quanh không có bóng người thân Tôi có những lần gục ngã máu và nước mắt dưới bước chân Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ và trôi qua rồi làm mọi thứ cứ nhạt mờ dần Chỉ còn lại những mảnh ký ức đó Tôi vẫn ngồi đây rap cuộc đời cất chó What the fuck là méo gì có ai giống thằng Đức What the fuck là méo gì có ai nghe nhạc thằng Đức Nếu bạn có nghe bài hát này của tôi Thì có lẽ đây là những bài hát cuối rồi các bạn sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi nữa Rồi các bạn nghe những bài hát ngông cuồng ngày xưa Rồi các bạn kia thì mua nhà với xe của một con búp bê Tiền xếp chồng thành tập gửi cho mẹ già ở quê Nếu gặp tôi ngoài đường thì xin hãy gọi tôi một tiếng Điện đầu chung một hướng tôi bà bạn rắp cho nhau nghe Ok Sống đừng bon chen làm gì Để ngày mai xuống đất ta còn được làm homie Tay cầm mai ta rap mà chẳng cần phải suy nghĩ Để người dài cứ thế ôm mộng thường ta bước đi Stop following on giữa bụi hoa hồng thật là êm ấm và ai đó hãy tắt đèn đi để mọi thứ biến mất để không còn phải vùi đầu vào những bài ca vẫn còn đang viết dở để không còn những lời thụ thị tương lai đâu đó hơi thở Vì chẳng còn lại điều gì để mà phải chứng tỏ nữa Rap biết bao nhiêu bài thì cũng đâu có quay được ngày xưa Và tôi biết mình là ai lạ Thằng hát giáp vớ vẩn trên mạng Những bài ca tôi viết Nếu ngày mai tôi chết thì điều gì còn nổi tiếng trên thiên đàng tôi Cũng như bạn Chúng ta được sống gần nửa đời rồi Và khi bạn đang nghe bài hát này của tôi thì lại thử họ ấy boy xa đi là ai dạ xa đi là cái đéo gì ở trong cái underground xa đi là người xấu hay chơi bời với mấy thằng gấu mèo xa đi đéo biết flow Nên xung quanh làm đéo ai đầu theo Xa đi mãi phần là nên tối nay ngủ một mình trên hầu theo Hai năm qua mất hút tao tưởng là nó đã hẹo héo Hai năm qua tao mọc phim gặp thằng chết tao say hai Nên chúng mày nghe cái con cặc gì ngoài mấy thằng gay nó real life phát toàn fake kids mấy thằng ngu tao đếch biết Nếu trần gian có chúa thì cũng đéo phù hộ được cho mấy thằng ngu rap việc Tao với chúa còn đang mải hai Nhìn chúng mày cầm mãi Mài bọn tao tái lâm rồi không phải ngẩng lên trời hóng nữa Sẽ cứu rỗi tất cả, tất cả sẽ được nhìn thấy chúa sẽ cứu rỗi tất cả tất cả được sống lại với chúa oh mà sống đừng con trên làm gì từ ngày mai xuống đất ta còn được làm homie Tại cả mai tao áp mà chẳng cần phải suy nghĩ Từng ngày dài cứ thế, ở mộng tưởng ta bước đi Tao quên cho mày một điều nhé Cho mày bay như chim sẽ, Cho mày ngồi lái xe, tao ngồi cạnh mở nhạc mày nghe Cho mày ngồi bờ đê, anh em mình phê như con dê Cho mày đi nhà trẻ, anh em mình vẫn thật là khỏe Last time you said